Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời tiết của chương trình Thích thì nghe, không thích thì nghe Ở dự báo thời tiết cho Vịnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nay và ngày mai là vô cùng nguy hiểm Ngày nắng không có sao, đêm đêm không có nắng, trưa và chiều giảm mây trời tới dần Gió Đông Bắc thổi ngược, thổi xuôi, thổi tới, thổi lui, thổi qua, thổi lại để biết thêm thông tin chi tiết thì phóng viên thường trú tại Hiệp định Thích thì nghe, thì nghe tại Moscow đang có những phóng sự rất chi tiết về việc này. Северо-светильно в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Cảm ơn anh Hồng Quang. Tầm xa từ nhà ra cửa, tình hình rất nguy hiểm, vậy nên quý vị mau chóng về nhà thắt dây an toàn và in chúng tôi để với chương trình Thích thì nghe, không thích thì chiều.